Sau khi khu công nghiệp Vinsupa này khi hình thành á, thì sẽ là một trong những cái vị trí chiến lược để cho các nhà đầu tư cũng như là những khách hàng muốn mua sở hữu cho mình một lô đất ở tại vị trí này và trong tương lai nha cả nhà. Hiện trạng thì chúng ta nhìn thấy á, nó đang là đường đất. Cái đường phía trước này của chúng ta này. À, đang là đường đất nhưng mà quy hoạch thì sẽ là con đường 24 m. Bên cạnh đó thì con đường này và ngay tại vị trí lô đất này đi ra đường DT746 là phía trước của chúng ta là ngay những cái căn nhà đó đó là đường DT746 như vậy thì từ vị trí lô đất này đi ra đường DT746 đó thì tầm khoảng là 50m thôi 50m như vậy vị trí vô cùng chiến lược và cái nhà được biết thì à, hiện tại đất cũng như là bất động sản là một trong những cái à, kênh đầu tư mà rất là nhiều khách hàng chọn lựa để mà đầu tư và đây là một trong những cái ờ, lô đất chiến lược để mà chúng ta đầu tư nha cả nhà và ờ, chúng ta đầu tư lô đất này quý mươi quý ờ, nếu mà chúng ta đầu tư á, thì chúng ta đầu tư đón đầu đó mà đón khu công nghiệp vi ship 3 à, đón đầu con đường này sẽ mở rộng khi mà khu công nghiệp vi ship 3 mở rộng cả nhà thì con đường này có khả năng sẽ mở rộng và đặc biệt là đường DT46 hiện tại cũng đang chuẩn bị tiến hành là mở rộng luôn cả nhà nếu như vậy thì à, chúng ta đầu tư lô đất này cũng khá là tốt đúng không ạ và điều đặc biệt nữa thì lô đất này ngang 16 cho nên chúng ta sẽ cắt được 3 nền nha cả nhà cắt được 3 nền và đủ điều kiện cắt đủ điều kiện để mà cắt ra 3 nền nha khi chúng ta lên thổ cư thì chúng ta sẽ cắt ra được 3 nền mỗi nền ngang 5 à, đi ha 3 nền là 15 m thì chúng ta sẽ có là mỗi nền nó là 5 m thì được hai nền còn ờ, một nền còn lại là được 6 mét à, và đây là một trong những cái ờ, lô đất mà mình cảm thấy cũng khá là đẹp tại vì ở đây à, các nhà đầu tư á, người ta cũng đã cắt ra cũng khá là nhiều lô nhưng mà đây là một trong những lô nhiều uh, diện tích là nhiều nhất tại vì ngang tới 16 lần rồi lát nữa thì chúng ta sẽ uh, cùng uh, đi tham quan cũng như là đi uh, dạo xung quanh ở khu vực này kết nối giao thông của những tuyến đường của những lô đất ở khu vực này rồi cả nhà thấy ạ à, đây chính là cái à, cái con đường đất này hiện tại thì nó đang tầm khoảng là 7 mét ạ tầm 7 mét à, nhưng mà sau này sẽ tầm là 24 mét nha cả nhà rồi thì nếu mà chúng ta đầu tư mà à, có lợi nhuận cao biên độ lợi nhuận cao thì chúng ta nên đầu tư vào những lô đất này nhà à, hãy theo chân mình cũng như là xem tiếp video này để chúng ta hình dung được cái à, và vị trí giao thông kết nối giao thông rồi vị trí cũng như là những cái à, điểm mạnh của lô đất này để chúng ta quyết định đầu tư nha cả nhà